bệnh trụ cột dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia của tập đoàn VNPT thì buộc VNPT Vinaphone phải là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số. VNPT Vinaphone nhận thức rõ ràng công tác số hóa các hệ thống quy trình sẽ là nền tảng để hướng tới nâng cao trải nghiệm số hóa khách hàng và tiền đề để nắm bắt các cơ hội kinh doanh số mới, các nguồn doanh thu thay thế cho doanh thu sụt giảm của các dịch vụ viễn thông truyền thống. Với đặc thù của đơn vị kinh doanh, VMPT Vinaphone đã lựa chọn 4 lĩnh vực chuyển đổi số trọng tâm cho tổng công ty giai đoạn 2021-2023 như sau. một Xây dựng bộ máy số toàn diện bao gồm từ chuyển đổi nhận thức, bộ máy tổ chức và các hệ thống quy trình được số hóa, triển khai xuyên suốt từ tổng công ty đến từng đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Hai là nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua số hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, tương tác, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại tất cả các điểm chạm, nâng cao tỷ trọng tương tác với khách hàng trên tất cả các cái điểm chạm số. Ba là khai thác triệt để các nguồn dữ liệu, xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu toàn diện phục vụ tối ưu các hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh kinh doanh dữ liệu ra bên ngoài nhằm tạo nguồn doanh thu mới. Bốn là quyết liệt triển khai các chương trình kinh doanh dịch vụ số, nâng cao tỷ trọng doanh thu dịch vụ số, nghiên cứu đề xuất các dịch vụ số mới đón đầu xu thế xã hội kinh tế số tạo nguồn doanh thu mới. Trong bốn lĩnh vực chuyển đổi số trọng tâm nêu trên thì chuyển đổi nhận thức, chuyển đổi bộ máy, chuyển đổi con người là quan trọng nhất để đảm bảo chuyển đổi số thành công. Công tác đào tạo, truyền thông nội bộ và các chương trình hành động chuyển đổi số sẽ được tổng công ty triển khai rộng khắp để toàn toàn bộ cán bộ công nhân viên nắm bắt, thấu hiểu, đồng thuận và thích ứng với những sự thay đổi dịch chuyển sắp diễn ra. Các cấp lãnh đạo bộ phận liên quan trực tiếp phải chuyển đổi nhận thức trước tiên để tạo sự lan tỏa đến toàn bộ ờ, trước tiên là các các đảng viên rồi đến các cán bộ công nhân viên bên dưới. V14 Vinaphone dự kiến trong năm 2021 sẽ chuyển đổi số dịch chuyển từ 10 đến 30% nhân sự đang làm việc tại các lĩnh vực sang lĩnh vực số. Các đơn vị chuyên trách về chuyển đổi số, về kinh doanh dịch vụ số, về trải nghiệm khách hàng số sẽ được thành lập tại VNVT Vinaphone như sau. Một là thành lập văn phòng chuyển đổi số tại tổng công ty để dẫn dắt điều phối các chương trình hành động chuyển đổi số trong toàn tổng công ty. Hai, thành lập phòng phân tích dữ liệu thuộc hai ban điều hành để triển khai phân tích kinh doanh dữ liệu trong nội bộ và bên ngoài. Ba, thành lập mới trung tâm SME Digital tại ban khách hàng doanh nghiệp, ờ, củng cố trung tâm dịch vụ số tại ban khách hàng cá nhân, thành lập phòng bán hàng online tại các trung tâm kinh doanh để đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ số. 4 là cơ cấu lại phòng chăm sóc khách hàng tại ban khách hàng cá nhân thành phòng trải nghiệm khách hàng, hình thành chức danh trải nghiệm khách hàng tại các đơn vị bán hàng thuộc ban khách hàng doanh nghiệp. Toàn bộ các chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng sẽ được dẫn dắt và điều phối bởi bộ phận trải nghiệm khách hàng tập trung đặt tại ban chất lượng. 5. Thành lập phòng chăm sóc khách hàng trực tuyến và các bộ phận nghiệp vụ tương tác số tại các đài hỗ trợ khách hàng khu vực nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng tại các điểm chạm số và nâng cao tỷ lệ tương tác số với khách hàng. Ngoài việc chuyển đổi về tổ chức, con người, tổng công ty sẽ áp dụng triển khai các chương trình hành động chuyển đổi số theo mô hình Agile, linh hoạt để các phương án kinh doanh, sản phẩm dịch vụ mới được đưa ra thị trường một cách kịp thời, bắt kịp xu thế, cơ hội kinh doanh trong kỷ nguyên số